Toàn trị với bộ máy công an, quân đội, an ninh hùng hậu, rất ít có khả năng sẽ có biến từ bên dưới với một phong trào của quần chúng. Nếu như xảy ra thì sự thay đổi chỉ có thể đến từ bộ phận thượng tầng của ban lãnh đạo đảng, nơi đảng luôn đề phòng nguy cơ bất ổn. Hình ảnh bài viết của Phó Giáo sư Tiến sĩ Phạm Quý Thọ trên AFA. Ông Thọ phân tích Việc ông chủ tịch nước và hai ông phó thủ tướng chính phủ bị hạ bệ là chưa từng có tiền lệ trong lịch sử đảng. Tuy nhiên, lý do không được công khai rõ ràng và việc có khoảng 1 phần 3 số ủy viên trung ương của Ban chấp hành khóa 13, đồng thời cũng có một tỷ lệ như số đại biểu quốc hội khóa 15 đã không đồng ý trong các hội nghị được triệu tập bất thường để phế truất những lãnh đạo này. Sự kiện này chứa đựng sự bất ổn ở thượng tầng. Ông Thọ nhắc đến cuộc gặp mặt nhân dịp kỷ niệm 93 năm ngày thành lập đảng mùng 3 tháng 2 và dịp đầu xuân quý mão 2023 của lãnh đạo đảng hiện nay với các nguyên lãnh đạo. Trong cuộc gặp này, ông Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đã phát biểu đại ý, mong muốn các vị tiếp tục có những đóng góp cho đảng, cho nhân dân, cho đất nước. Tuy cuộc gặp này về hình thức mang tính biểu tượng nhưng hàm ý sâu xa rằng đảng luôn quan tâm đến họ, trong hệ thống chịu sự lãnh đạo độc quyền của đảng, tác giả nhận xét rằng các nguyên lão của đảng được coi là đối tượng quan trọng, lợi ích của họ gắn liền với lợi ích của đảng, với phương châm, còn đảng còn mình. Mặc dù không trực tiếp tham chính, nhưng sự ủng hộ của họ là quan trọng bởi những mối quan hệ và tầm ảnh hưởng trong bối cảnh chống tham nhũng thanh trừng lên tới vùng cấm và ngày càng khó khăn. Đảng muốn họ phải được quản lý, phải trong tầm kiểm soát sự cảnh giác như một bản năng chuyên chế là có thể hiểu được, bởi trong thời kỳ đổi mới đã có một số sự cố nghiêm trọng xảy ra ở thượng tầng. Tiến sĩ Thọ dẫn chứng một trường hợp phải trả giá, đó là cố Tổng bí thư Lê Khả Phiêu. Trong vai trò Tổng bí thư đảng Cộng sản, ông Phiêu đã cho giải thể Hội đồng Cố vấn Trung ương, bao gồm các nguyên lãnh đạo trong tứ trụ và có tiếng nói rất lớn trong tập thể lãnh đạo ở Việt Nam. Tiến sĩ Thọ cũng nhắc đến hai vị cựu lãnh đạo đảng bị đảng quản chế cho đến lúc chết là ông Trần Xuân Bách và ông Trần Độ vì dám đòi đa nguyên đa đảng. Cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt là người được ví như tổng công trình sư của nhiều dự án táo bạo và được ca ngợi là lãnh đạo vì dân, người có quan điểm cởi mở và chấp nhận ý kiến trái chiều. Nhưng truyền thông nhà nước đã không nhắc tới nhiều đề xuất của ông về chính sách phát triển đất nước, trong đó đặc biệt về quan điểm hòa hợp dân tộc trong dịp kỷ niệm 100 năm ngày sinh của ông. Hình ảnh ông Nguyễn Phú Trọng và ông Tập Cận Bình. Tiến sĩ Thọ cho rằng nhìn sang đảng Cộng sản Trung Quốc cũng thấy những câu chuyện tương tự nhưng được nâng tầm bởi nền văn minh tập quyền lâu đời, các hội nghị Bắc Đới Hà, một truyền thống có từ thời Mao Trạch Đông là nơi diễn ra các cuộc gặp hậu trường chính trị quan trọng thường niên của các chính trị gia giữa lãnh đạo đảng đương nhiệm và cựu lãnh đạo nước này. Tuy nhiên, dưới thời Tập Cận Bình, các hội nghị kiểu này đã diễn ra căng thẳng bởi ông Tập muốn siết chặt, muốn thanh trừng phe phái quyết liệt để ông tiếp tục kéo dài cai trị. Bởi vậy mới có sự cố hy hữu diễn ra trong Đại hội 20 khi nguyên Tổng bí thư Hồ Cẩm Đào miễn cưỡng bị hộ tống rời khỏi nghị trường đó là cách mà ông Tập công khai thể hiện quyết tâm không khoan nhượng với bất kỳ ai có thái độ ý kiến khác biệt với ông ta. Tiến sĩ Thọ phân tích, thực tế cho thấy việc quay lại chế độ chuyên chế toàn trị của hai đảng Cộng sản ở hai nước giống nhau kỳ lạ, có chăng là chút khác biệt về chiêu kích và hình thức biểu hiện. Trước hết, cả hai đảng đều phải đương đầu với nhà nước tư bản thân hữu, vì cải cách thể chế chính trị không theo hướng kiểm soát quyền lực bằng đối trọng chính trị để thích ứng với kinh tế thị trường. Tiếp đến, trong việc giải quyết quốc nạn tham nhũng, đảng đã kết hợp với thanh trừng nội bộ bằng cách tập trung quyền lực tuyệt đối. Trong đó, ông Tập Cận Bình tiến hành đã hổ diệt ruồi và ông Nguyễn Phú Trọng phát động đốt lò. Chính sách này cho thấy giới lãnh đạo đảng Cộng sản Việt Nam nghiêng hẳn về phía Trung Quốc. Tiến sĩ Thọ tiếp tục phân tích những sự kiện trên cho thấy bất ổn chính trị được cảnh báo, nguy cơ lớn dần bởi người dân đứng ngoài cuộc và việc quay lại chế độ toàn trị khiến vấn đề thêm tồi tệ khi cơ chế công khai, minh bạch và giải trình trách nhiệm của quan chức trước nhân dân, những nguyên tắc cơ bản của dân chủ không được thiết lập, quan điểm dân làm gốc vẫn chỉ là tuyên truyền và phương châm dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng cũng chỉ là khẩu hiệu khi những nguyên tắc dân chủ không được thể chế hóa và vì vậy không có cơ sở pháp lý điều kiện để nhân dân tham gia. Chỉ khi nào tư pháp có quyền tự trị rộng rãi, thoát khỏi sự lãnh đạo của đảng, người dân có quyền tự do thì quốc nạn tham nhũng mới có thể diệt trừ tận gốc, thể chế mới có thể phù hợp với thị trường, tránh được bất ổn và đất nước mới có thể phát triển bền vững.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 Trong đoạn mở đầu của bài viết, tác giả nhắc lại chuyện hồi xưa. Các lãnh đạo đảng gồm các ông Lê Duẩn, Phạm Văn Đồng, Phùng Thế Tài muốn Việt Nam mình làm được xe ô tô. Vì vậy, các vị lãnh đạo này đã ra lệnh cho một đơn vị quân đội cộng tác với các viện nghiên cứu dân sự phải nghiên cứu làm ra bằng được xe ô tô Made in Việt Nam. Hình ảnh bài viết trên trang cá nhân của Facebooker Kim Văn Chính. Dưới sức ép của đảng, rồi cái ô tô cũng ra đời nhưng thực chất nó là sản phẩm lắp ghép linh tinh, tác giả cho biết. Chuyện khôi hài là khi chạy thử thì rất ok, đến hồi chạy thật, biểu diễn cho các lãnh đạo xem thì nó tịch ngõm, cứ nổ máy rồi lại chết máy, mãi không khởi động được. Sau màn công bố bẻ bàn, việc tìm ra nguyên nhân tại sao xe không chạy cũng là một điều rất quan trọng. Tác giả kể lại các chuyên gia Việt Nam mỗi người một ý, người nói do chế hòa khí, người nói do xăng, người nói do ác quy người nói do ốc vít bị lỏng. Thế nhưng khắc phục mãi theo các hướng phân tích đều không làm xe nổ máy được, bỏ tay, đành phải nhờ chuyên gia nước ngoài. Ông chuyên gia nước ngoài chỉ ngó qua cái xe rồi phán, bệnh còi to quá. Mà quả thực khi tháo còi ra không dùng nữa thì xe lại chạy được, nhưng cũng chỉ chạy được thử từ Xuân Mai về đến Sơn Tây thì xe vĩnh viễn nằm lại đó, sau phải bán sắt vụn cho mấy bà đồng nát. Chuyện từ xưa liên hệ tới chuyện này vào 40 năm sau, thất bại của chiếc xe kể trên, tác giả nhắc đến câu chuyện của ông Vượng Vinh công bố sản xuất xe ô tô xăng rồi ô tô điện. Tác giả cho rằng Vinh đã phạm phải hai sai lầm cơ bản. Một là gọi sai bản chất của sự việc, Vinh vẫn không sản xuất cái gì cả. Vì mới đây, ông Tuất, Chủ tịch Hiệp hội Thầu phụ Việt Nam đã công bố Việt Nam hiện nay chỉ sản xuất được cái ốc để bắt biển số xe ô tô thôi. Như vậy, Vin chỉ lắp ráp có gắn thương hiệu theo thiết kế riêng. Việc này trong tổ chức sản xuất gọi là phát triển development. Phát triển khác hẳn với sản xuất và phát minh sáng chế. Dân Việt giờ kinh doanh phát triển sản phẩm đầy ra, khải siêu là một ví dụ điển hình. Sai lầm chết người thứ hai của ông Vượng là vẫn mắc phải căn bệnh khi xưa, còi to quá. Tất nhiên còi lần này không phải là cái còi xe như khi xưa. Hình ảnh sản phẩm UAV của Viettel Câu chuyện thứ ba mà tác giả đề cập là chuyện Viettel lắp ráp UAV, công nghệ UAV, viết tắt của cụm từ Unmanned Aerial Vehicle, là tên gọi chung để chỉ những loại thiết bị bay không người lái và được điều khiển từ xa. Hiện nay, công nghệ UAV được ứng dụng rộng rãi phục vụ phổ biến cho các mục đích quân sự, trinh thám hay dân sự. Tác giả cho rằng Viettel khôn hơn Vinh lắp ráp ra cái UAV trinh sát và gọi nó là có công phát triển sản phẩm. Nhưng mà dân thường cũng biết phát triển UAV đầy, phục vụ nông nghiệp và dân dụng, chứ gì việc theo, tác giả nhận xét. Và tác giả cho rằng vẫn có vẻ chọn nhầm cái còi to quá công suất. UAV chủ lực hiện nay thể hiện qua cuộc chiến Ukraine-Nga là UAV gắn được lựu đạn khoảng từ 4 đến 10 quả nhỏ gọn, cơ động, bay bằng 4 năm cánh quạt mà cả phía Ukraine và Nga đang tích cực dùng. Loại to, bay cần trớn lăn bánh như việc theo phát triển, thì lại cần loại mang bơm đạn 70 đến 150 kg, bay xa hàng nghìn km mới hữu dụng, giá thành lại còn rẻ nữa. Cuối cùng tác giả đưa ra lời khuyên cho chính quyền, dẫu sao thì cũng có sản phẩm phát triển mang ra triển lãm, muốn thử nghiệm không có cơ hội nào tốt hơn là viện trợ hay bán rẻ cho Ukraine để họ đánh giá Viện trợ hay bán cho Nga là không được rồi, vì Mỹ sẽ cấm vận Việt theo ngay trên toàn cầu. Ukraine cũng là bạn Việt Nam mà, mà họ cũng đang là chính nghĩa để mà viện trợ cho họ, dùng chính danh và tuyên ngôn của nhà nước ta là chọn chính nghĩa. Tóm lại, cả lãnh đạo và doanh nghiệp Việt từ xưa đến nay đều mắc căn bệnh còi to, hay còn gọi là bệnh nổ, không làm được gì hiệu quả, chất lượng nhưng lại cứ thích bấm còi cho to.